à, bên màng quang thì à, lâm sàng, lâm sàng à, viêm đường ở ờ, về viêm đường tiểu thì chúng ta có là viêm đường tiểu trên và dưới viêm màng quang thì thuộc về viêm đường tiểu dưới à, à, trong trong lút thì có rất là nhiều nguyên nhân mà viêm màng quang thì là một trong những cái số đó thì khi mà có viêm màng quang thì cái cận thì cái quan trọng khi chúng ta tiếp cận trên lâm sàng của bệnh nhân đó là phải có ba các ba thứ phải có đó là bạch cầu dương tính nitrit và pH trên 7 à, à, ở một cái ờ, viêm đường tiểu thì chúng ta có nên quan trọng đến một đến hai yếu tố đó là pH và bệnh nền ví dụ khi mà uh, khi mà một bệnh nhân mà đến với mình mà bị viêm màng quang thì mình sẽ hỏi người ta là những cái nguyên nhân hỏi để mình đi tìm cái nguyên nhân dẫn đến cái viêm màng quang đó ví dụ như là một ừ, một một sinh viên nữ mà đến với mình sinh viên nữ 20 21 tuổi mà đến với mình thì mình sẽ à, em thử là tại sao bởi vì viêm bằng quang thì à, chỉ có thể xảy ra sau khi mà đã quan hệ tình dục hoặc là à, ờ, pH bị thay đổi rất là nhiều ví dụ như là đi tắm biển à, đi đi ví dụ như là đi tắm biển quá từ 4 đến 5 tiếng làm thay đổi pH của pH của âm đạo um, và khi và ờ, cái nguyên nhân cái, cái vi khuẩn làm cho bệnh nhân bị viêm bằng quang đó là thường gặp nhất là 80% trên lâm sàng đó là E. coli còn 20% còn lại là do nhiễm trùng là ba nguyên nhân đó là ba cái là nhiễm trùng cơ hội bệnh ờ, bội nhiễm uh, bệnh viện khi mà, yeah, dạ, bệnh viện bệnh viện sẽ complex bội nhiễm có thể là uh, uh uh, Proteus bro, yeah, yes, Proteus uh, um, khi mà mình đã xác định bệnh nhân bị uh, nhiễm trùng tiểu thì mình uh, cái cận lâm sàng tiếp theo mình sẽ làm ngay về bệnh nhân đó là PCR mà không cần phải uh, uh, soi tươi hoặc là hàng nhuộm ram để, để mình xác định cái uh, family của uh, tại vì 80% trên lâm sàng E. coli thì mình làm ngay uh, để mình xác định ngay cái cái cái family của nó là Ờ, con ờ, cái ờ, cái tiếp gì cho cái lần cho cái lần mình làm PCR để cho cái lần tiếp theo chứ không phải là cho cái lần này khi mà ừ, khi mà có bị uh, nhiễm lại hoặc là có một người nào đó trong gia đình bị uh, nhiễm lại nhiễm uh, bị viêm bằng quang uh, đó là tóm tắt của em ạ ok tốt lắm right.